probability probability vào cách dễ dàng vào chơi vào tiêu cực Prova então, que eu tenho que fazer com a Yep, yep. Только такая... Только такая... Где такая... Да. Такая... Я поняла, то я не знаю. Все. Я правда. Ну как это я так и. Люди. Только прежде. Çocuk oluyor. Karakaya defa Seu Carlos theo cao đi kêu Rồi, coi cho cao Rồi, đi con Theo cao Nunca ha llegado. Nunca llegó, creo, creo. Nunca llegó, creo. Creo. 結構でかい。でかい。Чука подделка. Чука подделка. Чука подделка. Чука подделка. Все подделка. Hı hı hı. Hı.